chào tất cả các anh chị Chào mừng tất cả các anh chị đến với buổi chia sẻ về sản phẩm của Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nhân lực Daichi Life Việt Nam Các anh chị thân mến, tất cả chúng ta đều thừa nhận sức khỏe là vô giá Ngày nay, với tình trạng biến đổi về khí hậu, môi trường và cuộc sống công nghiệp bận rộn thì đột quỵ, tim mạch và ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam Thậm chí, độ tuổi mắc những căn bệnh này ngày càng trẻ hóa với tiến bộ của y học ngày nay thì việc điều trị thành công là hoàn toàn có thể. Chỉ cần bệnh được phát hiện sớm và người bệnh có một nguồn tài chính thật đầy đủ thì khả năng điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy, làm thế nào để khách hàng có một nguồn tài chính thật cần thiết để toàn tâm toàn ý theo đuổi việc điều trị lâu dài mà không phải băn khoăn, trăn trở khi nguồn thu nhập bị mất đi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính trong tương lai. Hiểu được những băn khoăn trăn trở đó Digi Life Việt Nam mang đến cho khách hàng một giải pháp vô cùng hữu hiệu. Với mong muốn giúp cho khách hàng vượt qua được khó khăn về tài chính khi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giải pháp này nhé. Các anh chị có biết không, giải pháp này phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Với phạm vi bảo vệ rộng, bảo vệ khách hàng lên đến 88 bệnh hiểm nghèo. Chưa hết, với số tiền bảo hiểm lớn bảo vệ lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm điều trị bệnh và có cơ hội tiếp cận với những cái phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu những ưu điểm nổi bật của giải pháp này nhé. Ưu điểm nổi bật đầu tiên đó là bảo vệ cho mọi đối tượng khách hàng. Không chỉ bảo vệ cho người được bảo hiểm của sản phẩm chính mà còn bảo vệ cho cả bên mua bảo hiểm. Với độ tuổi tham gia rộng từ 1 đến 60 tuổi. Như vậy, khách hàng ở độ tuổi 60 cũng được tham gia giải pháp này và được bảo vệ lên đến 70 tuổi. Ưu điểm nổi bật thứ hai, phạm vi bảo vệ rộng, bảo vệ khách hàng lên đến 88 bệnh hiểm nghèo. Bảo vệ khách hàng ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ thể nhẹ đến nghiêm trọng. Ưu điểm nổi bật thứ ba, bảo vệ khách hàng nhiều lần với tổng quyền lợi lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Trong đó, bảo vệ hai lần cho bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và một lần cho bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng. Vậy, các anh chị có biết số tiền bảo hiểm tối đa mà khách hàng có thể tham gia là bao nhiêu hay không? 2 tỷ. Với số tiền này, hoàn toàn có thể giúp cho khách hàng vượt qua được nỗi lo về chi phí điều trị. Những ưu điểm nổi bật vừa rồi cũng chính là đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện. Khi nói đến bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện, các anh chị lưu ý giúp Lê hai quyền lợi chính. Quyền lợi thứ nhất đó là bảo vệ khi bệnh hiểm nghèo thể nhẹ. Khi khách hàng không may mắc một trong 35 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ, Life Việt Nam sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm và lên đến 600 triệu. Khách hàng được bảo vệ tối đa 2 lần cho bệnh hiểm nghèo thể nhẹ. Sau đó, hợp đồng vẫn tiếp tục hiệu lực. Quyền lợi thứ hai, bảo vệ cho bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng khi khách hàng không may mắc 153 bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, thì Daiichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Sau đó hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Như vậy, 35 bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và 53 bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng là những bệnh như thế nào? Các anh chị hoàn toàn có thể tham khảo trên điều khoản sản phẩm, trên trang web của Daiichi Life Việt Nam hoặc trên ứng dụng dành cho tư vấn tài chính Agency Portal và sau đây là 5 tình huống mà khách hàng có thể gặp khi tham gia sản phẩm này. Tình huống thứ nhất, khi mắc hai bệnh hiểm nghèo thể nhẹ khác nhau. Giả sử khách hàng tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện. Sau năm hợp đồng đầu tiên, khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ lần thứ nhất như là ung thư giai đoạn sớm. Lúc này Daiichi Việt Nam chi trả 50% số tiền bảo hiểm, không quá 600 triệu. 3 năm sau, Khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ lần thứ hai như là bỏng ở mức độ vừa. Lúc này dai chi life Việt Nam tiếp tục chi trả 50% số tiền bảo hiểm, không quá 600 triệu. Như vậy, khi mắc hai bệnh hiểm nghèo thể nhẹ khác nhóm, thì dai chi life Việt Nam đã chi trả 100% số tiền bảo hiểm, nhưng hợp đồng vẫn tiếp tục hiệu lực. Khi mắc hai bệnh hiểm nghèo thể nhẹ khác nhóm, thì hai bệnh đó phải không cùng một nhóm bệnh, không cùng một tai nạn, và không cùng một bệnh lý gây ra. Tình huống thứ hai, khi mắc một bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và một bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng cùng nhóm. Quay lại ví dụ lúc nãy, giả sử lần đầu tiên khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ như là ung thư giai đoạn sớm, thì Dai Chi Life Việt Nam đã chi trả 50% số tiền bảo hiểm. 3 năm sau, bệnh diễn biến nặng và trở thành bệnh ung thư nghiêm trọng. Lúc này Dai Chi Life Việt Nam đã chi trả số tiền bảo hiểm còn lại bằng cách lấy 100% số tiền bảo hiểm trừ cho số tiền đã chi trả cho quyền lợi bệnh hiểm nghèo thể nhẹ trước đó. Và lúc này hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Tình huống thứ ba, khi khách hàng mắc một bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và một bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng khác nhóm. Quay lại ví dụ ban đầu, khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ lần thứ nhất như là ung thư giai đoạn sớm thì Dai Chi Life Việt Nam đã chi trả 50% số tiền bảo hiểm 3 năm sau, khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng như là bệnh bạch hầu, thì Dai Daichilai Việt Nam tiếp tục chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Và đến lúc này, hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Tình huống thứ tư, khi khách hàng mắc hai bệnh hiểm nghèo thể nhẹ khác nhau và một bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng cùng nhóm với một trong hai bệnh kia, thì Dai Daichilai Việt Nam sẽ chi trả như thế nào? Quay lại ví dụ ban đầu, giả sử sau năm đầu tiên Khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ như là liệt mục chi. Lúc này Daichilai Việt Nam chi trả 50% số tiền bảo hiểm. 3 năm sau, khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ lần thứ hai như là ung thư giai đoạn sớm. Lúc này Daichilai Việt Nam tiếp tục chi trả 50% số tiền bảo hiểm. Một năm sau, bệnh ung thư diễn biến nặng và trở thành bệnh ung thư nghiêm trọng. Lúc này Daichilai Việt Nam sẽ chi trả số tiền bảo hiểm còn lại bằng cách lấy 100% số tiền bảo hiểm trừ cho số tiền đã chi trả cho quyền lợi bệnh hiểm nghèo thể nhẹ lần thứ hai đã được chi trả trước đó và đến lúc này hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực. Tình huống thứ năm, khi khách hàng mắc hai bệnh hiểm nghèo thể nhẹ khác nhóm và một bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng không cùng nhóm với hai bệnh hiểm nghèo thể nhẹ trước đó thì Daichilai Việt Nam sẽ chi trả ra sao? Quay lại ví dụ ban đầu, giả sử sau năm đầu tiên Khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ như là ung thư giai đoạn sớm. Lúc này Lai Việt Nam chi trả 50% số tiền bảo hiểm. 3 năm sau, khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo thể nhẹ lần thứ hai như là liệt mục chi. Lúc này Lai Việt Nam tiếp tục chi trả 50% số tiền bảo hiểm. Một năm sau, khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng như là viêm não. Lúc này Lai Việt Nam tiếp tục chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Sau đó, hợp đồng chấm dứt hiệu lực. Như vậy, ở tình huống này, khách hàng được chi trả lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Thưa các anh chị, sau năm tình huống vừa rồi, chúng ta thấy khách hàng sẽ được chi trả 100%, 150% và 200% số tiền bảo hiểm. Như các sản phẩm sức khỏe khác của Dai Life Việt Nam, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện cũng có thời gian loại trừ đó là 90 ngày kể từ ngày Daiichi Life Việt Nam chấp nhận bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm mới hoặc kể từ ngày Daiichi Life Việt Nam chấp nhận khôi phục hiệu lực đối với hợp đồng mất hiệu lực trong vòng 2 năm. Daiichi Life Việt Nam sẽ chi trả như thế nào đối với sản phẩm này? Để được chi trả quyền lợi, khách hàng cần phải sống ít nhất 14 ngày kể từ ngày có kết quả chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Khi đó, chúng ta cần hướng dẫn khách hàng hoàn tất yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 90 ngày kể từ thời gian trên. Vậy ai có thể tham gia sản phẩm này? Tất cả khách hàng ở độ tuổi từ 1 đến 60 đều có thể tham gia sản phẩm này. Và tuổi tối đa kết thúc hợp đồng lên đến 70 tuổi. Thời hạn hợp đồng từ 5 đến 25 năm. Thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng. Sản phẩm này không chỉ bảo vệ cho người được bảo hiểm của sản phẩm chính mà còn bảo vệ cho cả bên mua bảo hiểm Vậy khách hàng có thể tham gia sản phẩm này với số tiền bảo hiểm là bao nhiêu? Đầu tiên, chúng ta sẽ xét đến số tiền bảo hiểm tối đa. Đối với sản phẩm truyền thống là giá trị nhỏ hơn của 2 tỷ hoặc số tiền bảo hiểm của sản phẩm truyền thống cộng số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm tử kỳ. Đối với sản phẩm liên kết đầu tư là giá trị nhỏ hơn của 2 tỷ hoặc số tiền bảo hiểm của sản phẩm liên kết đầu tư. Lưu ý, số tiền bảo hiểm tối đa được tính trên một người được bảo hiểm của tất cả các hợp đồng đang còn hiệu lực tại Daichi Life Việt Nam. Số tiền bảo hiểm tối thiểu được quy định đối với sản phẩm truyền thống là 10 triệu, đối với sản phẩm liên kết đầu tư là 50 triệu. Và để các anh chị hình dung rõ hơn, lời có ví dụ minh họa về số tiền bảo hiểm tối đa như sau. Chúng ta cùng minh họa số tiền bảo hiểm tối đa khi tham gia cùng sản phẩm truyền thống. Anh Tâm năm nay 30 tuổi, tham gia sản phẩm chính An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện và sản phẩm bổ sung Bảo hiểm Tử Kỳ. Vậy anh Tâm có thể tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với số tiền bảo hiểm tối đa là bao nhiêu? Trường hợp thứ nhất, anh Tâm tham gia bảo hiểm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện với số tiền bảo hiểm là 500 triệu và bảo hiểm Tử Kỳ với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ. Anh sẽ tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với số tiền bảo hiểm tối đa là 1,5 tỷ bằng số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính cộng với số tiền bảo hiểm của bảo hiểm tử kỳ. Trường hợp thứ hai, anh Tâm vẫn tham gia bảo hiểm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện với số tiền bảo hiểm là 500 triệu. Nhưng lần này, anh tham gia bảo hiểm tử kỳ với số tiền bảo hiểm là 2 tỷ. Tương tự, có phải anh Tâm có thể tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với số tiền bảo hiểm tối đa 2,5 tỷ? Chắc chắn là không. Trường hợp này, anh Tâm sẽ tham gia với số tiền bảo hiểm tối đa là 2 tỷ vì đây là giới hạn tối đa được quy định cho sản phẩm này. Chúng ta tiếp tục minh họa số tiền bảo hiểm tối đa khi tham gia cùng sản phẩm liên kết đầu tư. Hãy cùng quay lại câu chuyện về anh Tâm nhé. Nhưng lần này anh tham gia sản phẩm chính là an tâm hưng thịnh toàn diện. Thì anh sẽ tham gia sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với số tiền bảo hiểm tối đa là bao nhiêu? Trường hợp thứ nhất anh Tâm tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ. Thì anh cũng được tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với số tiền bảo hiểm tối đa là 1 tỷ bằng số tiền của sản phẩm chính. Trường hợp thứ hai, anh Tâm tham gia sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện với số tiền bảo hiểm lên đến 3 tỷ. Lần này, anh sẽ tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện với số tiền bảo hiểm tối đa là 2 tỷ bằng số tiền bảo hiểm tối đa được quy định cho sản phẩm này. Và khách hàng có thể tham gia sản phẩm này khi nào? Rất đơn giản, khi khách hàng tham gia cùng với sản phẩm chính An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện, An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện, An Thịnh Đầu Tư và Đại gia An Phúc Tham gia cùng tất cả sản phẩm bảo hiểm bổ sung, ngoại trừ Bảo hiểm hỗ trợ chi phí chữa trị bệnh nan y, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước Các nhóm nghề nghiệp 1, 2, 3, 4 đều có thể tham gia sản phẩm này Vậy tham gia khi nào? Khách hàng hoàn toàn có thể tham gia cùng hợp đồng mới hoặc tham gia vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng của những hợp đồng đang hiện hành. Buổi chia sẻ của chúng ta đến đây đã kết thúc. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi cùng chương trình này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.